Vâng, xin chào tất cả các bác Và đến với cái video này em giới thiệu đến với các bác về cái bộ đồ chơi hột tài xỉu Hoàn toàn không tang tích Và dành cho các bác tay cái khi các bác đi chơi tài xỉu Đi đánh tài xỉu tại các đấu trường C1 Các bác có thể lắp hột tài xỉu theo ý muốn của mình Mà bộ hột hoàn toàn không tang Bởi vì bây giờ chơi những cái đồ có tang đưa vào sòng sới nó cũng rất là khó Vậy nên là các bác nên sở hữu được cho mình một cái bộ hột Nó phải được nó được gọi là chân ái Để cho các bác có thể đi lắp tài xỉu mà hoàn toàn có thể tự tin đi vào sòng sới chơi được và đặc biệt các bác tay cá thì em khuyên là các bác nên có hai bộ hột ví dụ như bộ này mình lắc bị lủi mình có thể thay bằng bộ khác để lắc chứ các bác đừng có lắc mãi một bộ hột như thế thì rất là dễ bị tay con bắt bài đúng không ạ và các bác nào cần tư vấn hột bên em thì là em là sơn tài xỉu và cơ sở em ở bến xe miền tây cơ sở em chuyên làm hột đi lắc đấu trường cho cá vậy nên các bác nào mà cần tư vấn về hột các bác cứ liên hệ với em em rất nhiều loại hột mắt hí mắt to mặt bằng mặt vuông mặt lõm bên em có đầy đủ hết hột trong bên em đầy đủ hết tất cả các loại hột các bác nhá và ở video này thì em giới thiệu đến với các bác bộ hột thai không không bộ tài xỉu mắt to lắc giữ tài giữ xỉu theo ý muốn và hột đi rất là đều tỷ lệ lên bảo của nó cũng rất là cao có một số nơi các sòng sới các bác không chơi được mắt hí vậy nên em vẫn làm hột mắt to để em cung cấp cho các bác đây đây chính là cái bộ hột tài xỉu 2020 mắt to lắc giữ tài giữ xỉu thầy muốn đây các bác này đó nắp chén hoàn toàn là nắp chén chợ các bác nhá khi các bác mua hột em sẽ tặng nắp chén cho các bác nếu như mà các bác chưa có ngoài mắt to ra thì bé em còn có hột tài xỉu mắt hí đây đây là hột tài xỉu mắt hí này đó ở một số nơi một số sòng sới thì các bác không chơi được mắt hí vậy nên là các bác cứ liên hệ với em cần tư vấn gì em sẽ tư vấn cho các bác như vừa rồi em đã nói đấy bộ hột nó đi rất là đều và các bác có thể lắc giữ tài giữ xỉu theo ý được khi nào mà các sở hữu cái bộ hột này em sẽ chia sẻ cho các bác cái cách để các bác có thể lắc bộ hột theo ý muốn của mình bây giờ em sẽ lắc thử một vài chén bộ hột đi đều này cho các bác xem này vừa xỉu đúng không tài này xỉu này tài này xỉu này được chưa ạ bộ hột đi rất là đều đúng không bây giờ em sẽ lắc giữ cho các bác một vài chén để cho các bác thấy được độ hiệu quả bây giờ đang xỉu đúng không em lên tài để em giữ này đó tài này em giữ tài nha một hai ba 4 5 được chưa ạ bây giờ em xuống xỉu này đó xuống xỉu rất là dễ lắc khi mà các bác đã biết được cái cách đi của bộ hột này rồi thì các bác rất là dễ lắc luôn giữ xỉu thì nó cũng sẽ giống như giữ tài vậy nên là bác nào mà muốn biết được cái cách giữ tài giữ xỉu như thế nào thì các bác cứ sở hữu bộ hột rồi uh, alo video zalo cho em em sẽ tư vấn cho các bác nha các bác nhá